mai lồn tháo một tỷ tháo một tỷ mà đi ờ, gọi vốn có 5 tỷ em ạ nghe thôi thấy gì về thằng này nó bị kiểu năng trí tuệ hiện năng mà nó có tiền anh ạ có tiền mồm tiền móm ừ. ôi gần này thêm túi ủa gần anh luôn đi phải đâu này rác nhá em một sông tới nó trước mặt anh nhà nhỏ trước mặt anh đây rồi, đội, đội, đội, đội, đội xử lý nhanh đến đây. Đi, đi, đi, đi. Đây thờ. Đâu rồi? Đó, tao thấy nước cháy nhà nó mà. Đây mà. Ôi, nó nó đi đâu rồi? Xem xem, xem sau. Vãi nồi, nằm đây ạ. À. Không để là con bot thôi anh em ạ. bot nhỉ nhưng đầu đấy là có nào anh em chạy nó, nó nhảy sao? những chỗ này nhưng bây giờ nó đi đâu rồi thì không biết thế nhá ok bạn mình là seeker mà Cười thì cho nó bắn nhau luôn Alo ba này Alo ba bên này Ê à Nhà này thằng Quang lút rồi à loot the servant. Survival bonus. lô thế Heartbeat sensor. UMP upgrade acquired. cầm thôi em cái gì đây các clip vỡ đồ con m bốn vàng vàng vậy sao đúng vậy ôi rồi Ờ, đây có người luôn này. Chưa ai xuống đến đây đâu đúng không? Đâu, chưa. Chưa. Con chấm nó. Ờ, khác. Mẹ hỏi chỗ anh chấm mà không người lút rồi, rồi này thì chịu rồi. <laughs> những Quán điểm đấy, những điểm nó đáp xuống ấy, những điểm anh kẻ. Anh chấm ấy. Ôi đéo bám Ui ôi Có đạn không nhỉ Ít đạn quá Ít đạn này làm sao phát huy được sức mạnh của M4 này Cả nhà mất cái hộp nâng ấy rồi Nâng lên xuống tím đây, rồi Đây đây đây Ở đây Xuống tím phát Sờ ca hát xuống tím Đây đó khu khu khu khu khu nhà to giữa Đây không anh Vậy em nghĩ là chơi được đấy Mà first blood một mạng Trước mặt em ai à kéo nước rồi đâu rồi? Đâu kìa? yếu hai ai da, đéo nút rồi kìa Một đằng gần, một đằng xa cúp Đấy Chơi luôn Cứu cứu em kia Đây rồi Mày cảm ơn anh nhé Chơi trong nhà này Một thằng, một, một tay bên kia, tay bên kia Con này có 20 Ừ, anh, giòn Chơi trong nhà có người ấy trong nhà Trong nhà Đi, qua chơi này Nhà, nhà một Trong một quả rồi nó ngắm ở trong nhà sao Nhà này chứ nhỉ Có thể Ôi con đang... Anh bắn à? Anh bắn vỡ cửa ừ. sổ à? Ừ, ừ. dưới kìa, chết chưa? Ừ, fuck Chết bò, chết chết rồi, chết rồi, chết Ơ sao? Ờ Thôi, thôi, thôi, rút lại mẹ hai thằng đứng chồng ở đấy luôn ạ mà lâu nốc thế chó thịt mày còn đằng sau đâu đó đút đâu ấy xin cái đầu ấy nhiều máu nhạt hộ nhá ấy đằng sau nó cứu được thằng thằng à, mình mình nó rồi đấy anh hải nó rồi đấy quay lại địt con máy nào? quay lại quay lại vừa dậy à ừ đẹp đẹp đẹp Mẹ, chúng mày chạy nhanh đây tính à. Cầm bá chưa Chưa cứu nha, chưa cứu, chưa cứu ừ. Dạ vâng Tại kiếm chưa Mày lừa à? Thôi đi đi Hết máu à Trước mặt rồi, trước mặt rồi Thằng này phải chết mai dữ dâu Tính mới chơi game gì vậy? Tải game chưa? Tao chưa nó nữa Nhưng mà tải cái Super Pico thôi Mai chơi, mai có cả chơi Xuống ăn Nội yên à, Tạo được tài khoản chưa? À? Tạo được tài khoản chưa? chưa? có tài khoản Tạo được ngay không hay là phải đợi? Phải có số điện thoại Phải có số điện thoại phù hợp Số điện thoại phù hợp Đúng vậy Điều kiện để phù hợp là gì? Là, là phải đeo. dùng Vinaphone Vinaphone là đéo phải theo. là đéo phải theo. <laughs> không mượn bạn bè em vụ Viettel ạ mai đi làm về tao cho mượn số điện thoại ờ điện thoại nó đâu rồi nhưng mà sau này đi mẹ cái ạc vé bay thì tao về nước à, nhưng mà anh ờ, comment ai à, anh lập đích bằng uh, google được mà không không sao, ác bây giờ ác bây giờ em nghĩ trung văn trọng nó đang có đòi anh lập bằng google ừ. đấy gì của gì anh không nhưng mà ác này nó nó nó dính số điện thoại luôn mà tao bảo phát đây nó google mày lấy số ảo mày phải lưu số ảo lại ý là bây giờ ý là bây giờ mình cứ chơi trước rồi tạo cái khác mẹ vào cày ừ. bao nhiêu cái mẹ đồ rồi không nó không lưu nó lưu ta mà mất hết mà lưu được đâu mình cứ chơi thôi đi quốc gia chính thức mình tạo lại cũng được lúc đấy thì bằng cô bằng gì chẳng hạn à đấy ăn cái tím không à. À. anh em sắp xong Survive sắp xong lên nhá Projectile tracking acquired. Ông bây giờ mày mày ấy luôn cái ấy. Cái... đi mẹ thằng Tuấn xem này có vẻ tiềm năng đấy. Mày bay nhảy cái này thì vào form nó luôn đã. Trước thì mình nó chơi mẹ Apex, Apex. lên rừng thịt mẹ. Thì cái này cũng mẹ đéo khác cho lắm. Bắn dưới à? Thích gì? em sẽ mấy cái hai hai thứ gì luôn từ bên này nhảy phát nó cao skin đấy à skin gì sơ súng à skin. skin đấy như kiểu Valorant ấy. <laughs> à skill à ừ, skill ừ gần gần gần trước mặt trước mặt trước mặt trước mặt luôn dưới gầm cầu trên cầu à dưới gầm ừ. Dưới gầm á? Ừ Nó vừa báo đấy sao Mấy thằng Thấy này, thấy này, thấy này, chấm hai này Thấy Một thằng Bắn đi một thằng thôi Ê Rồi Ê Ui, bại rồi Cầm M47 không được bắn thằng nào ta Đây đây đây cái diều đó Trên đầu con nó cứu nhau à? Ôi khổ gì vàng đây, khổ gì vàng đây SK12 vàng, quá rồi Khổ sóc vàng này, thằng lấy không? Ngay trên đầu nè bắn nhau đi Trên đầu nè, tập trung nè Tao thằng Quang chết rồi rồi bắn nhau rồi, bóc lên Chấm buồn đấy Tao nhảy xuống đấy Ổ vàng đấy mà nè Bên xa nhà trong trong à, gia đình có có có bớt của tiếng đấy Nhiên thuê thấy chung các gia đếch các đánh bóc lừa Có chung ra nét à Nó nhảy lên này Nhưng mà anh chung vừa về rồi Ê, phải rồi trái một thằng này sau sau sau u rồi anh bò xuống dưới à, cứu đó. Đường đấy. Qua đi tập. trên đầu rồi trên đầu rồi. trên đầu hải rác à? trên đầu à. ta nhìn lên cái này bắn lên đi, bắn spam lên nó không có ra Survival sao sao sao Highlight chưa? Xong xong xong xong trên Còn Nó còn thằng trong đấy trái một thằng ném bom nữa đúng không con con con con vừa báo không Đeo thấy luôn hay là bán thằng đấy luôn sao ấy Báo thằng đấy á nó mờ kỳ hồi cứu à, thế hết rồi nó báo về gì cứu đi phải rồi phải sao một phải bắt đầu đi bay bên tiền đánh cái nốc quá nhà ra nhanh quá rồi nó bắn nó mình bảy máu á Tao nhặt ít đạn á Cứu thằng này đi Ai cho em 100 được không? Em còn mấy trăm vàng à Ui có một thằng bò trước mặt đấy Bò đấy bò đấy anh hai Địt con mẹ à Địt mẹ Chú bé đần vậy luôn Địt mẹ Lật ca mình đi con mẹ Chỉ nó giáp 5 coi Hai rồi Mình ra bốn nát rồi sao bắn đau thế Ôi điểm em nó có gì đỏ thế nhỉ Cấp cam thôi Ở dưới này có giáp năm này Nhà hỏng rồi, rồi. Phải, phải, phải, phải, phải mặc lên để hồi mười thằng ấy, Ơ, nó vừa dựng một thằng nào dễ Vừa thấy chín thằng cơ mà Bên dưới Chiếm khu nhà trước Siêu... Đúng khu nhà nát luôn Khu nhà nát luôn Trên đồi một Bắn rồi, đi mình bắn trên đồi bắn chết thằng kia luôn rồi Trên cầu luôn bách núi ra bách núi gói nhá Đây đây đây đây đây Bắn thằng dưới chưa đi Thằng trên chắc tí phải nhảy à? xuống mà Thằng Chết rồi Thằng chỗ ba chết gì Ờ thằng dưới nhà nát chết Còn ba này thôi Ba thằng trên núi à Đó rồi đó rồi đó rồi Ui, đi thằng bắn đâu đâu đấy Trên núi trên núi Chấm Còn hai trên núi nữa Không là chạy xuống Lên, rồi, đâm Cắn tam hai thằng xuống ở đây trước mặt anh hết gần ở đây ok để luôn hai còn thằng ok để luôn anh ạ mẹ chết bò ạ à. vãi nổi vừa thấy nó nhảy xuống xong gần mẹ yes sir